tôn kính sen ngát hương tỏa lòng từ bi cho chúng con duyên lành nhìn bầu trời bao la khói hương ấm lòng chúng sinh phật trên cao sáng soi từ bi cứu độ độ sinh phật là từ xin được chắp tay nguyện cầu mẹ quan âm tôn kính sen ngát hương tỏa lòng từ bi cho chúng con duyên lành nhìn bầu trời bao la khói hương ướm lòng chúng sinh